Hello anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá Cũng như là uh, những kênh bóng của ca Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em trước trận đấu vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai Và lúc ờ, ngày 14 tháng 12 anh em Trận đấu giữa Argentina và Croatia Thật sự mà nói thì hai trận đấu này à, hai trận đấu bán kết nó nhìn chung là Mình nghĩ rằng là <clears throat> cách chơi của hai đội cờ trên cũng như là hai đội cờ dưới nó sẽ giống nhau thôi uh, Croatia cũng như là Maroc sẽ là hai đội bóng phòng thủ và Argentina cũng như là Pháp sẽ phải tìm mọi cách để có thể hóa giải được những uh, hàng phòng thủ cũng như là tìm ra được cái chìa khóa để chiến thắng trong trận đấu này. Đến với kèo anh em nhá. Mình cũng đã lên cho anh em những video về phân tích cũng như là nhận định về hai đội bóng này trước khi lên kèo rồi. Thì anh em nào mà muốn xem rõ hơn thì anh em chúng ta có thể uh, qua xem lại hai cái video nhận định cũng như là phân tích của mình còn uh, video này thì mình sẽ tập trung vào kèo <clears throat> như mình cũng nói đấy uh, Madoc chắc chắn rằng là họ sẽ tập trung vào lối chơi phòng thủ uh, giống như đối đầu với Bồ Đào Nha cũng như là Tây Ban Nha thôi hiện tại thì kèo chấp đang là Pháp chấp một anh em nhá uh, <clears throat> với mình thì với kèo chấp một này là một cái kèo uh, khá sâu thật sự mà nói là như vậy khá sâu mình không thích những cái kèo cao uh, vì vậy mà mình luôn luôn khuyên anh em đó là chơi running khi nào kèo hạ uh, kèo thì đi theo trận chứ không phải là trận đi theo kèo anh em nhé <clears throat> và tất nhiên rồi ngoài những cái mã kèo chính ra chúng ta còn những cái mã kèo phụ khác để anh em chúng ta có thể đầu tư cơ mà đúng không uh, lối chơi của mình vẫn là ăn non thôi ăn uh, hôi lông thôi cứ kèo nào thơm thì vào và đầu tư sẽ là dàn trải anh em nhé đầu tư dàn trải ra không có tất tay hay là dồn vào một mã mặc dù rằng là tất nhiên rằng mình cũng như là tất cả anh em chúng ta đều tin rằng sẽ có một chiến thắng giải cho Argentina cũng như là Pháp đúng không? Anh em nào cũng vậy thôi, nhìn uh, về uh, cái đội hình chung thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự chênh lệch rõ rệt giữa ờ, bốn uh, đội bóng này, Argentina, Croatia cũng như là Pháp và Maroc đó là nói như vậy thôi tuy nhiên thì ờ, Maroc cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy rằng cái sự ờ, gan lì cũng như là cái hệ thống phòng ngự và chiến thuật đá của Maroc nó hay đến mức độ nào <clears throat> ngoài những cái má kèo chấp ra thì chúng ta còn những cái má kèo phạt góc cũng như là thẻ rất là ok để anh em chúng ta có thể đầu tư này hiện tại thì uh, góc đang là pháp 3.5 pháp chấp 3.5 Hiệp 1 chấp 1.5 anh em nhá Mình sẽ ưu tiên về uh, những uh, mã kèo uh, chấp uh, chúng Mình đang còn nhìn thấy đây đó là Tài hiệp 1 4 góc anh em ạ Tài hiệp 1 4 góc Tài hiệp 1 4 góc Rồi tiếp đến là kèo thẻ nào Đảo quang chút kèo thẻ đã Kèo thẻ hiện tại đang là uh, Maroc chấp 0.5 uh, Và 0.75 uh, cũng như là 0.5 Được chưa nhìn qua một uh, về mặt bằng chung nhá uh, Maroc và Pháp với kèo chấp 1 mình nghĩ rằng là chúng ta không nên đi từ đầu còn nếu như mà anh em đi từ đầu thì anh em chúng ta có thể vào cái kèo chấp một cũng được được chưa vào kèo chấp một cũng được còn uh, trên dưới cả trận thì mình nghĩ rằng là anh em chúng ta từ từ đã vào và một cái kèo uh, từ hòa cho đến ăn nữa đó là đây uh, hiệp 1 mình uh, vẫn tin tưởng vào những đội bóng cửa dưới với hệ thống phòng ngự của Maroc hơn đó và có thể vào ờ, dựa vào một chút may mắn thì Maroc vẫn có thể có một bàn thắng ở ngay hiệp 1 giống như trận đấu với Bồ Đào Nha đúng không <clears throat> và đây sẽ là ba mã kèo chính mà mình gợi ý cho anh em thôi anh em nhé à, anh em đừng có nghĩ rằng là <laughs> vì sao mà mình cứ uh, chỉ cho anh em đó là đi dưới và đi tài uh, đi dưới và đi tài là vì sao thứ nhất đó là kèo hòa kèo đưa về hòa thứ hai nữa là thật sự là một trận đấu đã vào đến bán kết rồi đúng không? Đội bóng nào bây giờ mà bảo là các bạn nhận định rằng là đội bóng yếu thì không có đâu. Không bao giờ có đội bóng yếu nào mà bây giờ đi từ vòng ờ, bảng cho đến tận cái vòng bán kết này cả. Kể cả Argentina, Croatia hay là Pháp và thậm chí là Maroc. Đúng không? Tất cả những gì mà họ thể hiện cho chúng ta thấy gì ờ, chúng ta cũng đã có thể tự xác minh được rồi. Đó. <clears throat> và tất nhiên với những gì mà Maroc đã thể hiện thì mình vẫn nghĩ rằng một trận đấu phòng thủ cho Maroc và mình sẽ đặt niềm tin vào những cái kèo chấp khác của Pháp hơn so với là chấp trận anh em nhá. Đấy, phạt góc. <clears throat> phạt góc uh, Pháp 3.5, Pháp 1.5 hiệp 1 cũng như là tài góc 4. Khi mà Pháp không thể nào mà đang đập trung lộ và tìm được cái kẽ hở trong hàng phòng ngự của Maroc thì tất nhiên rồi với uh, có Oliver Giroud ở trong vòng cấm thì không có gì mà Pháp không triển khai lối chơi tạt bóng vào để có thể dựa vào cái sự đánh hơi cũng như là chọn vị trí tốt của Giroud cả đúng không đấy <clears throat> tiếp đến đó là kèo thẻ kèo thẻ phạt ở ờ, trong đội hình của Pháp <clears throat> hai bên cánh đó là Mbappe cũng như là Dembele và đặc biệt là có cả Antoine Griezmann nữa. Cả ba cầu thủ này mình đánh giá có bộ kỹ thuật cá nhân rất là cao cũng như là rất khéo léo và cái việc mà lấy thẻ từ đối thủ sẽ là cao hơn so với phía Maroc. Maroc chỉ có Hakimi thôi. Còn những cầu thủ khác thì mình không đánh giá cao cái việc lấy thẻ của đối thủ. Đúng không? <clears throat> Đấy. Và mình sẽ đặt hai cái mã này Ờ, hiệp 1 có 0.5 0.25 ờ, thôi cùng lắm thì anh em chúng ta mất nửa tiền đúng không và hiện tại thì uh, kèo cả trận đang là 0.75 thực sự là đây là mình đang lên những cái kèo trước trận đấu cho anh em nhé không phải là những uh, kèo mà mình chơi đâu vì tất nhiên rồi những cái kèo mà mình tập trung chơi cũng như là những đội những trận đấu mà mình lên kèo cho anh em là phải là running đấy khi nào trận đấu diễn ra và lối chơi của mình cũng như là cái cách mà mình nhận định về kèo cược các kiểu thì đó là kèo sẽ đi theo trận chứ không phải là trận đi theo kèo anh em nhá nhấn mạnh lại cho anh em nhằm như vậy để anh em chúng ta có thể có một trận đấu cũng như là